Hãy để tổn thương thành dinh dưỡng cho ta trưởng thành, bởi không có điều gì là vô cớ. Trong dòng người vội vã, rất nhiều người đều là có duyên với bạn mà tới. Dù chỉ là ngồi chung một chuyến xe, trú mưa cùng một chỗ, hay chỉ nhìn thoáng qua nhau, tất cả đều là vì hữu duyên mà tương ngộ. Có một người chủ trang trại nọ, để tiện cho việc chăn bò, liền buộc dây sắt lên một cây du trong trang trại. Theo thời gian, cây du càng lớn lên, chiếc vòng sắt buộc quanh cũng ngày một bó chặt vào thân cây hơn, lâu dần lưu lại một vết thương sâu hắm hàng lên thân cây. Năm nọ, trong vùng xuất hiện một loại nấm kỳ lạ ký sinh trên thân cây, làm những cây du trong vòng hàng chục cây số quanh đó đều chết hết. Duy chỉ có cây du với chiếc vòng sắt kia là có thể sống sót. Tại sao cây du đó lại có thể sống sót kỳ diệu như vậy? Lấy làm kỳ lạ, các nhà thực vật học liền tổ chức nhóm nghiên cứu tới tới tìm hiểu nguyên nhân. Người ta phát hiện rằng chính chiếc vòng sắt gây ra những vết thương trên thân cây lại đã cứu mạng nó bởi có thể hấp thụ một lượng lớn thành phần sắt thông qua các vết rỉ sét của chiếc dây mà cây du này đã có được khả năng miễn dịch đặc biệt, đủ sức kháng lại loại nấm kỳ lạ kia. Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào thập niên 50 tại một trang trại ở Mỹ. Đến ngày nay, cây du đó vẫn đang tràn trề sức sống trong trang trại gần Ventura County, bang Michigan, Hoa Kỳ. Câu chuyện về cây du già ở trên có thể sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Trong kiếp nhân sinh này, dù ít dù nhiều ai cũng sẽ phải gặp những tổn thương khác nhau. Tuy nhiên, Đôi khi chính những tổn hại ấy lại trở thành chất dinh dưỡng cho sinh mệnh của chúng ta, khiến ta trở nên kiên cường, giàu nghị lực hơn. Vấp ngã không phải là bi kịch. Bi kịch chính là chúng ta không thể đứng dậy sau những vấp ngã ấy. Những tổn thương có khi chính là lời cảnh tỉnh giúp ta thoát khỏi mê mờ. Vậy nên, đừng nên để tâm hồn mình bị những thương tổn ấy giam hãm quá lâu. Bạn biết đấy, dù sao thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, gió sẽ vẫn thổi trên những bình nguyên xanh ngát, chim vẫn hót ca và con người ta vẫn sẽ phải sống và đi về phía trước người xưa cũng có câu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên diện kiến bất tương phùng. Tô Tần và Trương Nghi, sống vào thời chiến quốc, vốn là bạn đồng môn, học trò của quỷ cốc tử. Hai người cùng học nghề du thuyết, xuống núi đi chu du khắp thiên hạ, tìm minh chủ để thực thi kế sách của mình. Tô Tần sớm thành công với kế sách hợp tung, triệu hồi liên minh các nước cùng đánh Tần, cầm ấn tướng sáu nước, quyền nghiêng thiên hạ. Trương Nghi trái lại phải long đong, vất vả hơn, bôn ba du thuyết không thành, có lần còn suýt mất mạng. Trương Nghi tìm đến phủ của Tô Tần nương nhờ một thời gian. Chẳng ngờ Tô Tần không nhớ đến tình bạn xưa, đối xử lạnh nhạt, đem cơm thừa canh cặn ra tiếp, lại mắng nhiếc, nhục mạ Trương Nghi. Trương Nghi tức giận bỏ đi, cố công tìm đến nước Tần để du thuyết. Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng được gặp Tần Vương và trọng dụng, trở thành tướng quốc nước Tần. Trong suốt thời gian Trương Nghi ở nước Tần thường có người theo sau giúp đỡ, chu cấp tiền lương cho. Sau này Trương Nghi muốn trả ơn, người đó liền nói rõ sự thật rằng từ khi nghi ra đi thì Tô Tần đã sai mình đi theo ngầm giúp đỡ. Và trên thực tế, việc Tô Tần mắng nhiếc cũng chỉ là để khích tướng Trương Nghi, khiến ông có thêm quyết tâm lập nghiệp. Trương Nghi nghe xong ngửa mặt lên trời mà cảm thán, thực là mắc mưu Tô Quân mà không biết, rõ ràng ta không bằng Tô Quân. Ngoài mặt, có thể thấy rõ ràng rằng Tô Tần xử tệ, làm tổn thương Trương Nghi đến thế là quá tệ. Nhưng ai biết nếu không làm theo cách ấy thì Trương Nghi sao có thể thành danh, trưởng thành không ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong đời bạn. Ai đến, ai đi đều là có nhân duyên và nguyên do cả. Dù họ mang lại hạnh phúc, nụ cười hay nỗi buồn, thương tổn, họ đều là một mảnh ghép hoàn thiện trong tâm hồn bạn. Người yêu quý bạn sẽ cho bạn sự ấm áp và tự tin, sẽ khiến bạn cảm động. Người mà bạn yêu quý sẽ cho bạn học được cách yêu thương và sự kiềm chế. Người mà bạn không thích sẽ cho bạn bài học về sự tha thứ, khoan dung và tôn trọng. Người không thích bạn sẽ khiến bạn tự xét lại mình và trưởng thành hơn. Có thể xem nhẹ thì có thể vui vẻ, bởi vì xem nhẹ cho nên hạnh phúc. Cuộc đời chính là có một nguyên lý ấy. Vì vậy nếu bạn từng bị ai đó làm tổn thương, từng bị ai đó xúc phạm, hãy cảm ơn họ. Hết thảy đều là tùy duyên, duyên sâu đậm bao nhiêu thì càng tụ họp bấy nhiêu, duyên hời hợt thì cũng dễ dàng tan vỡ. Cảm ơn đã theo dõi.